Hello, chào mừng các bạn. Mình là Hoài Tiến đến từ công ty ô tô Hú Cương. À, hôm nay Tiến rất là vui à, được gặp lại các bạn trên một cái video à, giới thiệu xe tải sắt N200S với biên bản thùng kính màu trắng đời 2022 và sắp sang đời 2023. Thì đối với Tiến á là xe tải này Tiến rất là thích thú vì sao tiếng lại thích nó vì à, ly với động cơ Cumin đến 120 mã lực rất là khỏe và đặc biệt cái là rất là lợi dầu thì à, hiện tại trên thị trường à, phân khúc xe tải tầm tấn chín đổ lại vào thành phố á thì à, xe này là giá là vừa rẻ vừa bền vừa đẹp vừa thẩm mỹ thì à, còn gì hơn nữa mà chúng ta không suy nghĩ về em này có trong khi đó chúng ta có thể là bỏ ra đâu đó 600 triệu chúng ta có thể lấy con QKR 270 mà đầu vuông còn mà một con 2 tháng tư của Hyundai là 250 SL thì đâu đó tầm khoảng là 560 thì hơn con này tầm khoảng là 120 triệu đâu đó chúng ta có thể bỏ ra 480 490 để chúng ta có thể lấy con EZ 65 thì tại sao không bỏ ra tầm hạng 430 chúng ta thể lấy được con tắt động cơ cumin đầu vuông này thì hiện tại xe này á, là bên tuyến bán rất là chạy nha tiếng nhắn mình lại là xe rất là chạy bán rất là chạy mau thu hồi lại vốn nhanh với hiện tại là ngân hàng tài chính lãi đang rất là cao cũng như là gần đụng nóc làm ờ, khoảng 15 đến 16 chấm trên một năm khá là cao cho nên xe này chúng ta vay ít nhưng mà chúng ta lại thu hồi vốn nhanh đó thì à, tiếp theo Tiến sẽ là review chi tiết xe này thì xe này là đi với số loại là N200S màu vàng rất là đẹp nha các bạn và kèm theo đó là chữ GAC cũng là màu vàng thích phong thủy cho những anh chị nào mà có mạng kim màu vàng và đi với à, chữ logo là máy Cumin là chữ C ký hiệu của máy Cumin và xe này hiện tại là đi với cái tản à, nhiệt có kiểu như cái lỗ mũi á thì này là mạ rơm rất là đẹp nha xe này không phải là đi với màu trắng này gọi là trắng sữa nó nó cứ ngà ngà ngà ngà nó không có dơ xe nó cũng không có bị bay màu theo thời gian kiểu như những xe màu trắng giống kiểu như là Isuzu hoặc IZ nó sẽ thời gian nó sẽ bay màu ngã vàng màu trắng cái nào cũng vậy hiện tại xe này là màu trắng sữa nó hơi nghiêng về màu vàng rất thích hợp cho các anh chị nào mà mạng kim giống như tuyến thích trắng và vàng thì hiện tại á, xe này thì um, đen với đi với cái cái đèn khá là bự để chúng ta có thể là chiếu sáng nha có bi cầu luôn đó cản là inox ờ, cản này cản nhựa nè cản nhựa cao cấp thì à, đặc biệt xe này á theo tiếng thấy á, là model của à, thế kỷ hiện đại bây giờ đi là người ta rất là thích đi cái, cái gương cầu lòi này nè dễ quan sát đằng phía trước xe đó và cái gương hông này bự để tiện quan sát nó rất là gương này tiếng đã chạy rồi rất là sướng nói chung là chạy mà chỉ cần đá kiến hai bên là thấy phía sau là có ai kè theo sau rất là hay thì xe này hiện tại thêm một cái gương đây là gương thủy canh bánh rất là hay luôn canh à, canh à, bên à, vô những cái đường hẻm nhỏ canh bánh luôn rất là hay tại vì xe hiện tại bây giờ cái tầm nhìn á rất là quan trọng thì cái xe này đáp ứng đủ cái nhu cầu của quý khách hàng khi mua cái xe Jack N200S thì xe này hiện tại là đang đi với cái lớp cao su Mina là lớp 7 R16 nha các bạn thấy không Super Milin đó đó là của lớp D là RC nói chung là lớp này cũng khá thương hiệu trên thị trường đó thì tiếp theo nữa Tiến sẽ giới thiệu cái vờ cái thùng này inox ba lớp inox bóng sáng như em gì đó bóng sáng nhưng mà em không có bd <laughs> rồi tiếp theo đây là cái xe thùng à, thùng kính mà có cửa hông nha các bạn thì cái xe này á là cửa hông chúng ta có thể là thuận tiện để lên chất hàng hóa để tiếng gạt cửa này cái uhm rồi cho mày chạy đó thì xe này á là kích thước lật lòng của nó là đến 3 m ở lộn 4 m 377 đó lọt lòng chiều dài lọt lòng chiều ngang á là nó được 1 m 80 188 mấy mận 182 và cao là 188 đó thì hiện tại rất là thích hợp chúng ta để chở hàng nói chung là hàng kính nè nói chung là bỏ hàng ngủ qua đêm khóa cửa lại không sợ bị mất, chỉ bị sợ bị mất cái cặp bình vậy thôi thật sự là xe hờ buổi hiện tại bây giờ kinh tế rất là khó khăn à, thì cái cặp bình này là điểm à, cái điểm mấu chốt để dễ bị mất ngủ đêm là sáng đề không nổi đề không nổ không có điện cứ gọi alo tiếng tiếng qua kiểm tra mất bình thế là tốn mấy triệu bạc rồi tiếp theo nữa thì phía sau cái xe này á tiếng thấy cái xe này rất là đóng thùng nhà máy rất là ok nha các bạn nói chung là những món hàng này thì hiện tại á nó gấp bằng máy nói chung là chưa có dũa thì xe này thì thấy là cái cản này rất là cứng nha to to to to to to hơn tiếng nữa và cái đèn thì nó đèn đi trên cái cản này luôn nên nó rất là an toàn không sợ ờ, va chạm khi mà va chạm thì nó sẽ không có vô bể nha với lại một phần nữa là cái cái cái ờ, cái cái, ờ, cái chịu mà cái lòi ra này nè phía sau thùng á thì máy rất là hay là sẽ làm một cái cái uh, hàng luôn miếng sắt vô đây để khi mà chúng ta da mà lỡ cái gì á nó, va chạm ấy, thì nó sẽ đỡ lại cái vách thùng này nó thì sẽ không có bị uh, à, uống qua uống lại đó thì các bạn có thể thấy xe này á phía trong thùng rất là rộng nha để tiếng mở toan ra cho mọi người xem đây các bạn có thể thấy sàn á, là hiện tại là đang đi với hai ly rưỡi nè rất là rộng đó thì sàn này là từ là bốn miếng bốn miếng sắt kết hợp với nhau để tạo thành một cái sàn các bạn có thể thấy là chi tiết của cái sàn thùng này rất là rộng nha và có đèn trần luôn khá là cao to đó thì hôm nay tiếng cô vợ hiện tại á, là có thể là cái thùng các bạn có thể thấy rộng trả tay tiếng không vừa đây tiếng cao hiện tại là cần đen dài nữa tầm hai mét tám thêm một găng tay nữa khá là cao khá là rộng để chúng ta có thể là lưu hàng hàng hóa thùng khá là chắc chắn cho nên là xe này thùng thì ờ, quá ok không còn gì phải bàn còn cái gác này nữa rất là chắc à. <clears throat> Rồi mời các bạn đi theo uh, ờ, Tiến coi cái động cơ nha Vào cái mùa cuối năm của 2022 này cái xe này, tải nhỏ một tấn chín rất là cao, rất là hút Rồi mời bé Mẫn đứng này thôi để Tiến mở cái cabin lên Rồi các bạn có thể thấy cabin này nó bự máy đỏ máy đỏ là máy của Cumin xe này bốn máy nha đi với xung dung tích xi lanh là nó là 2.740 nha 2.740 241 gì đó có có dàn tản quạt nè cản két nước nè két nước máy lạnh nè rất là to có trục bô dầu thăm dầu nè ống thăm dầu nè đó phá phá phá chút kỹ thuật ra tiếng nữa đây là bình nước mát nè có thể là chúng ta có thể thấy là xe này là động cơ khá là to khá là im à, bảo hành cho các bạn là 5 năm 150.000 km cho nên là bán cái xe này thì uh, à, tí không có sợ về cái những cái lỗi giặt hư này nọ đâu bán cái xe này rất là an tâm khách rất là là, thích rất là khen tiếng chạy hoài không có thời gian nghỉ rồi lên cabin nha tắt cái mận thì hiện tại tiếng vừa lên lên xe và tiếng vừa bật máy thì các bạn có thể cảm nhận nghe tiếng máy không rất là im cái kiểu như dân mà tiếng ờ, hơi nói ờ, bậy không phải là bậy nhưng mà dân trong nghề nói im như tiếng chó thở im như tiếng chó thở đó thì hiện tại cái xe này ngồi trong cabin hiện tại không nó cách âm rất là tốt không nghe gì cả đó đây là tiếng quạt ồ thôi tại tiếng ngồi trong đây ngoài trời hơi nóng 34 35 độ C đó hơi nóng thì hiện tại xe này tiếng về chút xíu luôn xe này vô lăng bốn cháu to có nút roll control kiểu ô tô tăng lượng âm thanh đây tăng lượng cái càng pin pin pin rất là nhẹ không có không, không nhẹ lắm đâu xe tải phải có cảm giác chứ đây là thắng tay hợp với đi với hộp số là năm tới một lui và cái FM thì đầy đủ thì nói chung là cơ bản xe cơ bản nó thì ờ, tiền thuốc nè ưu tiên thì gió thì tốc độ quạt máy lạnh điều hòa này FM radio kèm theo là hai cái bộ rắc để chúng ta sạc pin điện thoại đây là nghe nhạc FM rồi bên đây á, là cái hộp để chứa hồ sơ và đây là cái hộp bự nhất đây hộp bự nhất để chứa hồ sơ nha dưới chứa quỷ đen cũng được chứa quỷ đen để à, đi chơi đi nhậu đó rồi à, về thủ tục này xe này hiện tại ba chỗ ngồi thì à, các bạn à, cũng biết là trên thị trường bây giờ rất là bạn nhiều người để bán cái dòng xe này và rất, rất là nhiều người có thể là hỗ trợ các bạn để mua một cái xe này để với khi mà mua ngân hàng á thì à, tiến không có dám vỗ ngực xưng tên đâu nhưng mà tiến có điều có một cái hay là hồ sơ bên tiến đặc biệt là mua hạn chế mua bảo hiểm nhân thọ à, hạn chế mua bảo hiểm nhân thọ là cái thứ nhất hồ sơ làm nhanh cái thứ hai và xe có sẵn giao ngay là cái thứ ba và cái quan trọng nhất là cái giá thị trường thì hiện tại giá thị trường tiến đang rán thấp hơn thị trường là giá từ từ 5 đến 10 triệu đồng trên một chiếc xe này các bạn nào mua nhiều xe thì tiến sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình giá cực kỳ tốt tốt luôn nha thì hiện tại á, là xe này khi mà chúng ta mua xe á, thì cần hồ sơ gì tiến cũng báo luôn chứng minh nhân dân à, giấy đăng ký kết hôn nếu mà chưa có giấy đăng ký, à, ký kết hôn á chưa đăng ký kết hôn thì làm giấy độc thân ly dị á thì à, cứ liên hệ tiến nói chung là đầy đủ pháp lý là có xe à, còn mà vấn đề nợ hay không nợ nợ xấu hay là bị hồ sơ khó dễ gì đó mà mua ở ở chỗ những chỗ khác không được á cứ về với tiến tiến sẽ hỗ trợ cho các bạn một có một con xe chạy hứa là không đẹp trai bằng ai hứa không bán hàng giỏi bằng ai nhưng hứa liên hệ tiếng là các bạn sẽ có xe goodbye